nhiều thằng á nó chụp video đó đâu đời đảo rồi đau anh ngồi chung với con nhỏ nào nói chuyện vô duyên với anh nó nó nó nó nó nói chuyện nó nó không lấy chồng lùn lùn lùn lùn lùn lần sau cái này gửi hình nó qua nó có mét năm mà mẹ quá đúng ông không nhỏ, nhất là anh rất tôn trọng phụ nữ đúng không phụ nữ không thích mình thôi không giờ làm phiền hết á cô ba ngàn không đổ bỏ đi cua khác ừ. tôn trọng nhau em láo đúng không ok ê cửa hàng qua tươi hả Chất cho xe tải hoa trở lại để sập cửa nhà nhỏ đó cho tao không tin mấy em thử đi <laughs> tiền đâu thử sếp ơi tiền đâu thử em thánh địa thể hình thiên đường giúp mỹ diêm chúa ngao du giao lưu thần tượng hợp đồng triệu đô kết nối bang giao việt mỹ Doanh nhân trẻ Việt Nam Duy Nguyễn TH OL Rồi à, tiếp tục anh à, à lỡ lỡ là lỡ có dính tới Hương Trần anh làm thêm cái video lùn lùn nữa nha. Ok được. Thì bây giờ ở người Việt Nam mình có cái tật mắc cười lắm. Nha. Thí dụ như nghèo bị ta chửi thẳng mặt cái tự nhiên tự ái. À. Ngộ vậy đó em. Ngộ vậy đó có nhiều cái chuyện lắm mà cái chuyện lùn lùn đấy chút có nói nhỏ kia nó bót 10 triệu đấy vợ làm chi ủa nó nói đúng mà tự nhiên ba vô chửi nhỏ như đúng rồi là mấy thằng con trai đó là mấy thằng trai bần anh nói thẳng đúng không con gái đã đã chửi mình nghèo rồi á thì phải tự ái lên tự ái mà làm giàu phải tự ái chửi lại nó nha đúng không em nghĩ sao 10 triệu lấy vợ nó chê thẳng mặt luôn không biết quê sao còn chửi nhỏ nữa thôi thua luôn đàn ông vậy là chơi không được anh đánh giá đàn ông chơi không được đàn ông trong túi có hai ba trăm ngàn mà đi dẫn gái đi ăn rồi xong rồi đưa cái mặt đực ra nhìn là cái cũng chơi không được luôn rồi đó đúng không anh đã nói với tụi nhiều lần nữa ra riêng mà đã nghèo thì đừng có dâm mà dâm mới thì bắn vô tường đi anh đã nói nhiều lần tự ái chịu thôi chứ giờ sao tụi em đi trây trét cái nghèo cái hàng của tụi em lây quan liên quan tới người khác để tạo phốt trên truyền thông không à? không binh nổi tụi em luôn á thật sự anh cũng đàn ông mà nó binh nổi đâu em nghèo thằng nào chả nghèo nhưng mà cái thằng nó nghèo sẽ sạch nó khác cái thằng nó nghèo nó bần nó bẩn nó khác đó giật lên xong rồi cái câu chuyện của hương trần thì cũng không phải là cái gì mới hết nó cũng là chuyện đó luôn nhỏ này nó nó không lấy chồng lùng nó nó không lấy chồng lùng nhưng mà tiếng người bắc á thì nó nó nó là lùn nùn lùn lúc mà em chưa biết gì về gym á ừ. thì em nhìn thấy mấy anh chàng mà thấp lùn á tướng đã lùn rồi tướng đã lùn rồi lại còn mà không kiếm ra tiền hay là không có tài năng gì biết sao này ai lấy tại vì hương không không hương không thích những người lùn <laughs> đó xong rồi cái tụi nó lên tụi nó cắt clip á cái tụi nó ép ra cái âm thanh cái video này cho cái tiếng nó ra giống mình lồn rồi đó nó xong rồi nó đi nó khè mấy thằng trai lùng vô cắn gì gì luôn cái đó là cái quan điểm người ta ông ơi đúng không tự nhiên quan điểm nó không lấy chồng lùng cãi mẹ nó hợp lý không mấy em cái đó là quyền tự do chính kiến ông ơi quyền tự do ngôn luận quyền tự do chính kiến đúng không ví dụ như tụi em á tụi em gặp con gái tụi em cũng chê nó lép tụi em cũng chê nó gọi là nhỏ này lép quá nhỏ này mở quá nhỏ này ha, à, màn hình siêu phẳng là nhỏ này hai lưng ủa ai nói tụi em cái đó là cái quyền của tụi em ủa tao không lấy vợ hai lưng tao lấy vợ một lưng thôi đúng không cái đó là cái quyền của em tôn trọng nè nhưng mà tụi nó cứ thích bóc phốt truyền thông ok thích bóc thì bóc luôn ngại ngùng gì đó nên cái phốt của hương trần là chuyện đó đó xong mà cái à, nhiều thằng á nó chụp video đó đâu đời rảo rồi đau nỉa nỉa gì đó anh gì ơi anh đó hả ờ tao đó có gì không anh ngồi chung với con nhỏ nào nói chuyện vô duyên với anh nó nó nó nó nói chuyện nó nó không lấy chồng lùn lùn lùn lùn lùn làm sao cái anh bị anh hiểu ý thằng này cái nói à, ủa xin lỗi ủa em hả em fan anh hả đâu có hình cho anh coi không cái này gửi hình nó qua nó có mét năm mà mấy em đúng không không nhột đúng không không nhột không có mét năm mà má gặp nhỏ này nó chọt vô ngay chỗ đó nữa bởi tao nói là gì nhất lé nhì lùng tam hô tứ súng bốn đó có chừng <laughs> bốn cái đó coi chừng má nha nên nó bởi vậy tao nói đàn ông việt nam mà nó kém văn minh ở chỗ đó đó bởi vậy con gái thì nó, thà lấy chồng tây nó chê con trai việt nam như vậy vậy đó đúng không nó chê con trai việt nam nhậu ăn rồi tao biết nhậu không à rồi xong rồi chê con trai việt nam nhỏ mọn ích kỷ gia trưởng đồ các kiểu mà bạo hành đồ nhóc nó cái vụ nhậu chút video sau nói chút video sau nói nha chứ còn cái cái cái cái này anh nói chỉ là nội dung là hương trần nó dính cái đó ngày xưa trong thời làm hỏi đáp với anh biết số nhiều đó không biết nữa nói chung thì nói chung mà anh em mà làm việc qua lại trong lúc mà giải đáp chương trình với các bạn thì cũng có lời qua tiếng lại nói về chuyện đời chuyện đạo gì thì mình la biết đâu chuyện luôn luôn đó đâu ra đúng không nhưng mà nó thật sự với bạn á duy thấy rất là bình thường thấy rất là bình thường gì duy cao mét bảy hai đâu cao gì đâu đúng không trai tám mét mét bảy hai thôi nhưng mà tao không hiểu sao tự nhiên nó giật ra cái phốt đó hay thiệt chứ nó giật ra cái đó một cái tự nhiên nhỏ nổi tiếng luôn mà nổi tiếng ăn chửi <laughs> chứ không ăn khen mà ngổ ghê á lặp lại một lần nữa anh sống anh tây lắm đúng không anh rất tôn trọng người khác nhất là anh rất tôn trọng phụ nữ đúng không phụ nữ không thích mình thôi không giờ làm phiền hết á cô ba ngàn không đổ bỏ đi cô khác chứ, ờ. tôn trọng nhau <laughs> đúng không chứ giờ tụi em cứ chơi đi cô gái mà cái chiêu mà gọi đẹp trai bằng trai mặt người ta đã chửi như chó rồi mà cứ đút cái đầu vô cứ cứ là cưa cẩm em ơi cơm chưa em ơi dậy chưa đang làm gì đó những cái câu nhắn tin quyền thoại của những đứa không tiền những đứa có tiền nó chơi chỗ khác em láo đúng không ok ê cửa hàng qua tươi hả Chất cho xe tải hoa trở lại để sập cửa nhà nhỏ đó cho tao bảo đảm mày đã đổ liền không tin mấy em thử đi Tiền đâu thử sếp ơi <laughs> Thằng kia nói tiền đâu thử mà em Không tin em thử đi Một xe ba gác thôi Biết cửa nhà con nhỏ đó đúng không Một xe ba gác Để trước cửa nhà nó Sáng nó mở cửa ra một phát một giật mình liền mà bảo đảm ở Việt Nam này khỏi đợi tới sáng Mày mới bỏ đi bước qua phát mang cô hồn khác nó giật hết rồi Mày mới bỏ đi bước qua phát mang cô hồn khác nó giật hết rồi Đem bán lại Trời đất ơi mẹ cái chép mà thả bóng sinh mà Thằng đàn này nó mới thả con cá thằng kia chích điện cá làm cá đó trường sinh bất tử luôn Hả? biết sao không thả xuống chích thả xuống chích thả xuống chích thả chích nó mấy chục cái luôn nó hết sợ chết luôn rồi đó việt nam mình mà mấy nó hài lắm nó đời nó vậy đó mới vậy chả hiểu sao chung là anh chỉ phản ánh cái tình trạng xã hội thôi mà anh cũng qua, ờ, qua cái video này anh gửi gắm cho một cái thông điệp đó là mấy người tập game á mình đã tập game là mình chơi với tây âu rồi tập game là chơi với mỹ rồi tập game mà còn tư tưởng của tàu nữa sao sống ta mấy em đồng ý anh không yes. mày bữa hổm có thằng kia nói tao cuồng mỹ mày không lẽ chửi vô cái đầu mày chứ mẹ tập gym cuồng mỹ mày để cuồng tàu đúng không tại những thằng tập gym là những thằng nó nó nó bao giờ nó cũng phải là tư tưởng của nó là nó nó lên google nó search nó ra youtube nó ra video nó ra kinh này kinh kia toàn của mỹ không đúng không uống súp uống súp của mỹ nữa súp tàu dám uống không nope. đó nó nhiều khi á mình gặp mấy đầu bò nói chuyện anh bực mình lắm em nó ồn duy nguyễn cuồng mỹ quá ủa tao cuồng Mỹ cuồng cuồng ai cuồng Tàu hả cuồng Campuchia hả nhưng mà mình cuồng ở đây là cuồng cái gì mình phải công nhận những cái những cái hay của người ta đó mà mình học đúng không mấy em đồng ý với anh không mình phải công nhận những cái hay của người ta học mình phải công nhận cái văn minh cái hiện đại của người ta để mình sống cho phụ nữ đỡ khổ lại đi sao nào lại chân vậy đúng không bây giờ ai đợi đâu đàn ông ở việt nam á kêu con kêu con vợ làm mồi nhậu không có chuyện đó đâu ba bà mất đi làm neo rồi đúng không vậy mà sống kiểu gia trưởng kiểu chồng chúa vợ tôi vậy đó mà bây giờ thế kỷ 21 rồi thấy người phụ nữ việt nam người ta khổ chưa đừng có nói người phụ nữ với tôi vị tha người ta chịu đựng ổng chẳng qua là giờ không chịu đựng nó quýnh thôi chứ còn gì nữa đúng không bạo hành gia đình ở việt nam nhóc mày ngon bên mỹ bạo hành gia đình của nó nay quanh quanh một cái xúc vào vô tù luôn á chứ nó bởi vì người ta nói là ở bên mỹ á nhiều khi á nhiều khi nó cái cái cái quyền mà quyền bình đẳng nam nữ mà nó nó nó ngon quá đó cái thằng đàn ông nó tuổi thân mấy em nó tuổi thân cái nó ngồi nó xuyên tạc luôn nó xuyên tạc sự tự do đất mỹ nó nói là trời ơi sống đàn ông ở bên mỹ thua con chó nữa <laughs> vậy đó ý đó là chó ngon hơn đàn ông ý nó ăn chó là kiểu như tấm chung chủ ôm chung chủ ngủ chung chủ này là đàn ông khi bị chửi nó, nó cũng đúng nữa nói chung là nhiều khi cây cú quá đưa ra những thông tin nó sai lệch nhưng mà anh thích đó anh thích ờ, cái, cái, cái phương tây ở chỗ họ văn minh họ tôn trọng con người không như việt nam mình đâu tự nhiên cái quyện nhỏ nó nhỏ nó nói lùn kệ nó nó thích chồng lùn thôi thích chồng cao cái chuyện đó chuyện của nó mình tôn trọng chứ cái phốt đó mà nằm ở bên truyền thông mà đọc ngược là chết rồi đó đúng không các bạn nên các bạn nào mà đã từng đi du học hay là từng đi nước ngoài hay từng có bà con nước ngoài hay từng chơi với người nước ngoài á thì các bạn sẽ hiểu anh đi nói cái gì còn những bạn mà đầu óc nó còn quá ư là phong kiến á thì không thể nào hiểu được nha còn nhỏ hot girl kia nó nói giờ chồng 25 triệu nó mới lấy Má, lương 10 triệu nó không lấy xong rồi báo chí giật lên phát một đó là 10 triệu đấy vợ cái gì đó xong rồi nó giang hồ đem đôi vô, vô ném đá nhỏ đó cái, cái văn hóa văn hóa ném đá mà càng ném đá nó càng nổi tiếng đó chứ cũng chả hỏi nổi chả hiểu nổi truyền thông nhưng chả hiểu nổi truyền thông luôn anh Duy Nguyễn mà nó còn ném đá nhóc nói chi nhỏ đó nói tóm lại thì à, qua video này mấy em nào là fan của Duy Nguyễn fan BBT fan THL là người tập gym chân chính có cơ bắp á thì hãy làm cho cái đầu óc cái nhận định và cái tư duy cái tầm nhìn của mình xứng đáng với cơ bắp của mình có nha wow nha chứ đừng có để cho mình cái cơ bắp là của mỹ mà cái tư tưởng là của kia nha <laughs> không sống nổi mấy em đúng không không sống nổi mấy em có dám là cơ bắp phải của mỹ không em xin lỗi không có truyền thông của mỹ không có báo chí của mỹ không sách vở của mỹ không có mấy thằng model của mỹ tụi bay tập gym vì cái gì yes. hả biết gì đâu tập tối ngày lên em thần tượng gì thần tượng thằng gì Sena gì chích chết tao gì thần tượng ít gì dách dách gì thần tượng ạc no đâu không à mấy thằng đó người nào vậy nó không và giờ ở Việt Nam có một nhân tài mới cho em thần tượng đó là Duy Nguyễn wow. anh Duy Nguyễn sống thực tế khách quan bao thân thiện và bao gắt luôn đam bao hài luôn bán súp bao tốt luôn nha phòng game bao chuẩn luôn đó nói tóm lại đó là hay giờ là hay thì là xe và like đi ba cảm ơn các bạn đã theo dõi video